tôi thì mấy bà cứ đi hỏi thử các bác các anh rồi luôn các câu Coi có đắng mày đâu nào mà nói rằng được ăn nhậu là sung sướng đâu nóc cạn ly bia Nhân ước là để nói cho vui vậy thôi Chứ tôi biết suốt kiếp này cũng khó lòng thay đổi Vì chắc trước đây đàn ông làm điều có lỗi Nên phải chịu uống đắng uống cay cho đến muôn đời sao không uống nước ngọt ăn chè cho nó ngon hơn ngẫm kỹ ra thì rượu nó dở còn mua cả nước mưa uống vô nhiều coi chừng phải đưa vào Thank you. sông tây tây nhất việc thì mấy bà quất no một bụng còn tụi tôi phải chạy giáp vòng cũng tới cũng lui phái nữ thì ăn hả hê rồi còn được tán nhiệt vui chứ đám đàn ông bia vui uống không kịp thở tiệc đại món gì cũng chẳng hề biết ngon hay dở cứ gồng mình cạn ly hoài muốn vỡ hơn ta uống nhiều chịu xỉn lăn quay đêm tôi đối cùng chẳng tay tôi đừng gần nói ra không phải điểm lời hay là tôi kể lễ để buồn rồi